đâu gì à được được alo vâng rầm rầm được anh ạ Có ốc thì nó cũng ốc, vỏ mùng mỏng được ốc vỏ dày quá thì anh phải ấy ra được ốc vàng thì được và nó sẽ sử dụng hệ thống bánh răng vâng Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cùng với điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi các bạn mang đến các bạn sản phẩm đây là máy à, băm cỏ, băm chuối, băm thô đấy thì à, trên màn hình các bạn đang xem đây là có ba máy một máy là khung máy không này còn máy ở giữa là lắp motor nó chạy bằng điện còn máy bên cùng đây là máy trồng có xăng máy chạy có xăng đấy thì à, ba máy à, ba khung máy trên à, đều được sơn một lớp sơn vân búa đấy rất là dài dặn chắc chắn như này luôn đấy sơn chống gì đấy các bạn thấy chất sơn của đây đấy cả ba khung máy đều được sơn như thế đấy ngay ở trước máy sẽ được là phun lên chữ Thịnh Thành CL68 đây là thương hiệu bên chúng tôi đấy thì ở ờ, máy thì tổng thể nó có chạy bằng dây cút loa buli đấy ở hai đầu của hai vòng bi lớn này đây trục của nồi dứa buli chuyển động từ à, motor hoặc là động cơ lên và đây là đầu này là của trục dao đây thì tôi sẽ đi chi tiết vào sản phẩm này thì trước tiên tôi sẽ nói về khung máy trước nhé thì khung máy cơ bản nó sẽ được uh, bắt từ bốn chân chọn như bốn chân như thế này đấy ở trước sẽ có hai cái bánh xe bằng cao su ở ngoài sẽ có một đĩa như này để ờ, chặn bạn cô chặn cái bánh xe này lại này đấy, để đảm bảo chúng ta sử dụng thì bánh xe không bị rơi ra ngoài đấy. thép nó là bằng thép V4 chắc chắn dày dặn Đấy, đây các bạn sẽ để ý ờ, độ dài của thép này Đấy, rất là chắc chắn luôn ở sau sẽ có hai tay đòn như này để chúng ta kéo ra để di chuyển Đấy. kéo ra này nâng lên di chuyển ở trước thì bánh xe thì ở sau thì là chân đỡ như này thôi Đấy. khi chúng ta chỉ di chuyển cần nhấc lên và đẩy đi thôi Đấy ở trong này là phần uh, bu ly bánh đa của máy nó sẽ được uh, có một lớp ốp như này để uh, an toàn hơn cho chúng ta chúng ta sử dụng đấy còn ở dưới này phần uh, đỡ của motor và động cơ thì chúng tôi có uh, lắp uh, thiết kế đây là phần uh, lắp của động cơ thì là của máy động motor điện ấy, thì nó sẽ là hai là rãnh gần nhau như này còn động cơ xăng thì rãnh xa như này đấy thì tức là một khung máy này chúng ta sử dụng ở nhà ấy, có động cơ hoặc là motor sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần mua khung máy này về thôi thì máy nào cũng lắp vừa đấy nó tiện lợi vấn đề đấy ở hai đầu sẽ sử dụng hai cái vòng bi lớn hai cái à, bi lớn như này P205 <coughs> để đảm bảo độ êm chúng ta sử dụng Đó. độ bền nữa. Đấy. thì à, trước khung máy ấy, thì, đó, thì tôi vừa nói đấy phun chữ tinh thành CL68 này đây là cửa ra của nó cửa giang một bên luôn Đấy. thì cửa giang này chúng ta có thể à, một là thử trực tiếp uh, chậu xô vào hoặc là bì hoặc có thể là chúng ta hướng ra ngoài ao ngoài chuồng trại bắn ra ngoài luôn Đấy, là tiện lợi đây là miệng vào của nó <clears throat> miệng đút vào này Đấy, thì à, nó được cắt chéo như này cắt xiên như này thứ nhất là để tăng cái phần đỡ cho cái cây chuối hoặc là cỏ rau hoặc là ngô thì đấy còn đường kính của là 20 Đấy. chiều dài là 29 Đấy. thì chúng ta đun đút cây trực tiếp vào thôi Đấy. còn đây thì ờ, ở ngay cái ờ, buồng của dao ấy, thì chúng tôi thiết kế hai cái khóa đai như này Đấy. hai khóa đai để mở ra toàn bộ máy sẽ được ờ, sơn một lớp sơn vân búa đây dài chặn đấy ở trong này thì chúng ta thấy đây là phần trục của để lắp dao này đấy, trục lắp dao miệng vào của nó này các bạn nhìn thấy này 20 phân Đấy. <coughs> còn ở, ờ, tiếp theo là bên này là máy chạy motor điện thì ờ, khung máy thì nó sẽ dùng chung một khung máy đấy còn đây là motor điện thì sẵn đây chúng tôi lắp máy ờ, motor 2 kỳ 2 đấy, các bạn nhìn thấy thông số này 2,2 kW điện 220V đấy, motor dây đồng bảo hành các bạn 12 tháng chạy dây qua bản B phần à, motor sẽ được bắt trực tiếp vào phần chân đề như này đấy ốc đây thì tôi tôi đã lắp sẵn như này để tăng giảm dây cu loa này chúng ta cho sử dụng thời gian lâu dài dây cu loa nó sẽ bị à, nhão về giãn đi Đây cần là chiếc cu này vào và ép motor xuống đấy điện 250V điện gia đình rất dễ sử dụng và máy này sẽ tiện lợi cho bà con sử dụng ờ, trong ờ, trang trại là có lắp điện thiết kế điện sẵn trong trang trại chuồng trại các thứ thì ờ, rất là tiện lợi ngoài ra những bà con mà sử dụng những trang trại ở xa như ao cá thứ điện chúng ta không kéo tới thì chúng ta sử dụng loại động cơ xăng như này thì nó sẽ cơ động hơn tiện lợi hơn sẽ đỡ rườm rà cái phần dây điện mà nó chạy bằng nhiên liệu xăng đấy thì xăng thì nó sẽ cắn trực, tiếp xuống dưới ờ, này luôn đấy thì có bốn ốc này thôi thì ra chúng ta trong quá trình sử dụng mà dây nó trùng đi thì chỉ có là chúng ta mở mở hẳn động cơ ra và tháo cái con ốc thế này đi và căng nó lên đấy để tăng thêm thời gian uh, sử dụng dây cu loa và giảm bớt chi phí uh, thay dây đấy. thì động cơ nó sẽ uh, có công tắc on off bên này, đấy on off đây là hai đầu đổ nhớt của máy này thì hai đầu là thông nhau đổ bên nào cũng được các bạn đổ bên nào cũng được đấy chúng ta chỉ cần để được máy như thầy và đổ nó ngang miệng này thôi nhé đấy lưu ý phần độ nhớt của động cơ đấy đổ ngang miệng thôi động cơ này động cơ kích 200 6,5 ngựa đấy. thì đây là số phần đổ nhiên liệu vào này đấy còn sau này là ốp giật đấy, giật chỗ này đấy. Đấy. gió và ga chỗ này Đấy, thì à, máy thì nó nguyên liệu động rất là đơn giản thôi Ví điện chúng ta cắm điện vào và đút nguyên liệu vào thì nó sẽ bầm ra cho mình, bầm khô ra cho mình nhé Đấy, thì còn loại động cơ này thì nó đổ nhiên liệu lên, giật nổ và tiếp tục sử dụng như thế thôi, rất là đơn giản Đấy. Thì sau đây tôi sẽ à, cắm thử máy chạy điện cho các bạn xem này Đấy, thì sẵn đây chúng tôi đã có điện 220V kéo ra như này Đấy, và điện cắm điện vào này cắm đi trực tiếp vào thôi máy nó chạy rất là êm chắc chắn máy chạy motor vòng tô 2009 rất là nhanh à, đây trong video các bạn thấy nó sẽ tua chậm cái phần dao nhưng thực chất ở bên ngoài nó chạy rất là nhanh rất là tin luôn. hạt ra như này đây tôi sẽ nói thêm một chi tiết về phần à, dao của máy thì cái buồng dao của máy đấy nó là một, cái dao hai lưỡi đối xứng nhau như này và ở ngay sau phần à, lưng máy à, lưng của dao này thì chúng tôi có lắp một thanh gạt như này để nó sẽ gạt bắn ra ngoài đấy trong quá trình nó quay như này nó chém xuống nguyên liệu đấy thì thanh gạt sau nó có chức năng nó sẽ gạt đấy và ra hướng dài luôn đấy. rất là tiện lợi kể cả phần thay thế dao cũng thế các bạn chỉ cần mở con ốc 13 này và tút dao ra thay dao khác hoặc là có thể tháo ra để mài lại dao đấy rất là tiện lợi luôn Đấy thì toàn bộ những chi tiết về máy băm cỏ, băm rau, băm cây ngô, băm chuối của Thịnh Thành CL68 thì các bạn có nhu cầu muốn mua máy thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển Na xóm Bảng xã Tiệp Thanh Trì Hà Nội và qua số điện thoại chúng tôi cũng cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn you.